27 tuổi và em quê ở Gia Lai à, Hiện tại thì em đang làm uh, quản lý nhãn hàng tại công ty Sài Gòn Food Em đang bán cháo tươi Rồi, mời bạn trai giới thiệu Em tên là Phương, em uh, quê ở Nghệ An, em 29 tuổi Hiện nay em đang công tác tại uh, công ty cổ phần sữa Việt Nam Em học đại học ở Hà Nội, xong vào đây làm Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, Đúng khá rồi. là hài hước Bây giờ thấy rất là tươi luôn <laughs> Còn điểm yếu của em có lẽ là kỹ tính quá, sạch sẽ trong công việc cũng như trong các mối quan hệ em cũng khá là kỹ nói chung là kỹ tính thì cũng tốt có những cái mình cũng phải du di chứ nếu như mình kỹ quá thì người xung quanh sẽ cảm thấy hơi khó điểm mạnh điểm yếu của em là gì ờ, điểm mạnh của em là em sống có trách nhiệm em sống có tâm và em nghĩ là em sống rất là tình cảm yêu gia đình điểm yếu thì em rất là giống bạn là em cũng rất là hơi cầu toàn hơi kỹ tính hai người này ở chung với nhau rồi ai chịu nổi đây kỹ quá được cái là em có ưu điểm là em rất là hay lanh xả và em cũng thích nấu ăn nhưng mà em không nghĩ là em không biết là người khác có thích món ăn em nấu hay không là mỗi người một khẩu vị ăn được là được rồi về tình trường thì sao nè em uh, có hai mối tình tình đầu thì ngày xưa lúc học đại học lúc vào đây em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay khá là lâu rồi lý do tại sao chia tay em nhớ không ừ, bận với trẻ con quá cô ấy bao nhiêu tuổi giờ hơn em sáu vài tuổi ạ ờ, thế bây giờ bên đây nhỏ hơn 2 tuổi em thấy ờ, hợp lý Ê, ờ, nhỏ hơn 2 tuổi đúng không dạ em 27 27 2 tuổi được chưa dạ ok ạ ok phải không dạ. còn em tình trường mình như thế nào dạ tình trường của em thì em phải là ít ở lắm chị là em có một mối tình học trò uh, năm lớp 11 và từ đó đến giờ thì em hầu như em tập trung vào học hành và sự nghiệp á nên thành ra là em cũng có ít có hẹn hò kiểu vậy là chưa có mối tình nào chính thức hết á hả ờ dạ đúng rồi chị vậy ngày hôm nay em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào muốn một người là bạn nhìn rất là dễ mến à, bạn cười lên có vẻ là rất là sáng sủa à, và còn về tính cách thì em hy vọng là bạn sẽ sống có bản lĩnh có đam mê sống rất là tình cảm là được ạ cái điều gì em em em không thích ở một người bạn trai bạn ấy sống không có trách nhiệm với gia đình hoặc là với ờ, bạn bè với những người xung quanh thì cái đó là em không có mến một bạn như vậy ở trước hết là em chia sẻ là bản thân của em em cũng khó khá duyên với những bạn tên trang um... <laughs> vậy là bạn gái cũ tên trang luôn hả không no no no no <laughs> quen rất là nhiều người tên trang thôi yeah. Dạ em rất thích bạn nữ nói câu từ trách nhiệm bởi vì em cũng rất là thích cái từ đó em thì luôn luôn luôn tâm niệm là có trách nhiệm với gia đình bạn nữ yêu thương gia đình bạn nữ thì gia đình vợ của mình tất nhiên là bạn nữ cũng à, vợ của em cũng sẽ yêu thương trách nhiệm với gia đình nhà em thôi Ô, trước mắt là cũng có một cái điểm tương đồng dạ chung điểm nào em không thích ở người bạn gái trẻ con thôi <laughs> nhưng mà chắc bạn nữ nói vậy thì không trẻ con đâu một chút xíu nữa <laughs> nhưng khi mà tường kéo cái cửa trái tim này ra hai bạn sẽ có thời gian trò chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu hơn rồi hôm nay cái này là cái gì đây đây là em có chuẩn bị mấy tấm hình à. giới thiệu với à, bạn nữ gia đình của em gia đình em thì có bốn người dạ em cũng có mang tới những tấm hình là bạn bè và đồng nghiệp cũng như là gia đình em này giờ cho chàng trai đoán thử có biết em là ai không ha được không hôm này phải không dạ. giờ đoán ra kiếm ra em phải không để chị kiếm trước ra không nữa nha <laughs> xác suất chắc sao đoán đi em oh. bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào em đoán thử đi tất cả các bạn đều xinh con gái gia lai thì thường sẽ là rất là trắng <laughs> nhưng mà đây hình này Trong hình ai cũng dạ, trắng ai cũng trắng cả <laughs> như em đi em chọn thì em chọn chắc, ai chắc sai làm chị <laughs> ơi thôi giờ em chọn mình chỉ coi thôi chị hứa không cho bên kia coi đâu rồi đây đây đây trận vô em mốt về bên bí, phá chương trình bên kia coi gu của em ấy cho cho trai muốn hỏi là bạn em chồng một bạn mà trong đó là gầy hoặc là hay là hơi mập mập tròn tròn dễ thương à ôi một chút xíu nữa rồi mình em mốt về đó xem chương trình rồi mới biết được chứ bây giờ khó nói lắm rất may mắn là bạn ấy không có chọn cô dâu và bây giờ chị tường sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn nhìn thấy nhau hãy nhìn đi xem lựa chọn của em có đúng hay không còn bạn nữ thì hãy về xem lại tập này bang bang bang chào em có đúng như mong đợi của anh không anh <laughs> hơn cả mong đợi em ạ <laughs> rồi hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi chào em dạ hello anh ừ, anh là phương dạ <laughs> hiện tại em ở đâu em đang ở quận 8 còn anh đang ở đâu ạ anh ở à, thủ đức vậy là hơi xa đó anh à, xa vì ngại ngăn sông cách núi chứ không ngại vì lòng người ngại núi ngăn sông à. em nghĩ cái đầu một tiếng cũng gọi là cũng ngăn dữ lắm á à, anh ờ, dạ gia lai là thường là người ta sẽ um, gốc ở đâu đến đúng không em là gốc ở miền bắc hải dương hiểu lò quá mới kéo ra là coi như không có bà mai này ngồi chính giữa luôn rồi giờ nè cảm nhận đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào nói thật cảm xúc đầu tiên là chưa tâm sự thực ra thì em cũng bất ngờ à, em chỉ nghĩ giống như là một bạn sẽ hơi một mọc tròn tròn hơn anh ý là tròn hơn anh một chút tại vì cái gu của em á nó sẽ là hơi tròn tròn à, ờ, kiểu dễ thương á vậy thì về chắc ăn cơm của em nấu thì sẽ tròn hơn đó <laughs> em em không nghĩ là anh anh có thể ăn cơm của em nấu đâu cơm của em nấu là khi nào mình bấm nút hẹn hò mình mới có cơ hội còn bây giờ chúng ta có thể ăn cơm tại nhà hàng này yeah. Dạ. nhà hàng coco echibania bây giờ chị yeah. Dạ. tường sẽ đưa thực đơn cho hai bạn chọn món rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nha yeah. Dạ. rồi mời hai bạn chọn món ăn đi em Thích món gì? Dạ em thích đồ chay một xíu Em thích cà ri, cà tím, rau củ bỏ xôi Còn anh thì sao ạ? À? Anh thì thích ăn hải sản Em chọn cà ri tôm chiên Rồi chị sẽ gọi dùm cho hai bạn rồi ờ, trong ít phút nữa sẽ có đồ ăn ngay và giờ không biết cái bó hoa để trước mặt mình để làm cái gì ta <laughs> chắc tặng chị tường quá thấy người tình trong mộng bất ngờ quên tặng luôn em à em cảm ơn nhiều nha dạ đúng hoa em thích luôn à. phải không phải không sống là có tính cách một xíu chị ờ, à. hướng về bầu trời vậy đó à rồi à, em cũng có món quà nhỏ tặng anh thì em hy vọng là anh sẽ đừng bao giờ đi ăn một mình anh với lại gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người trong vòng của anh ha cảm ơn em đi ăn với em anh đừng bao giờ đi một mình anh hãy đi ăn với em <laughs> ước Ờ, nhỏ bé của anh thôi là anh thích ờ, có một ngôi nhà nhỏ ở ờ, trên tây nguyên ấy dạ. trồng rau nuôi gà ừ. thỉnh thoảng à, sáng sớm làm một ly cà phê khoan có nghe anh diệu ngọt mà mà mà mà mà, mà. <laughs> ngã siêu nha dạ dạ kỹ tính là rất là khó ừ, quyết đoán thôi không gọi là ra trường gật gật ư ừ, ư liền nha tự tìm hiểu nha mốt đừng đổ thừa chị cắt tường nha mình có làm dâu không em thực ra thì em vào đây 6 năm em à, cũng có một căn hộ nhỏ ở trong này rồi tại là một mình thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi <laughs> à, với anh thì phụ nữ là để yêu thương dạ. à, phụ nữ cứ toàn quyền quyết định ở phụ nữ <laughs> phụ nữ toàn quyền quyết định nhưng mình phải chủ động chứ con cái thì như thế nào à, anh tuy là con đầu nhưng mà may mắn là có hai anh em trai à. nên là anh anh thì anh rất là thích con gái nên là anh bảo mẹ anh là thôi sau này mà cứ con này con gái không thôi còn đích tôn thì có em thằng em trai lo trời ơi thằng em trai nó cũng để con gái luôn rồi sao con gái lại càng có giá nữa dạ. rồi thế kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý thứ nhất là anh sẽ không bao giờ để người vợ ở nhà đâu ừ. anh sẽ để người vợ đi làm chỉ đủ tiền son phấn thôi cũng được nữa dạ. đấy đi làm với vui vẻ con người sẽ nhanh nhẹn chơi là đi rất là nhiều tỉnh hoặc đi rất là nhiều nước thì anh nghĩ sao về một bạn nữ như vậy cái đó gọi là du lịch ai mà gọi là đi ăn chơi trời em thấy là nó giống như là ăn chơi chứ nó sẽ không giống là nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch ăn thì anh cũng thích ăn chơi anh cũng thích chơi <laughs> nhưng mà cái gì cũng vậy à, đều có giới hạn của nó là được em thích ăn chơi anh cũng thích ăn chơi miễn em đi ăn chơi chung với anh là được rồi với là cái thứ hai đó ăn chơi thì ai không thích nhưng mà phải tùy theo cái hầu bao trong túi nữa chứ dạ. đúng không em dạ. rồi có dư giả mới đi du lịch mới đi ăn uống với ai không thích vậy à, giống như bây giờ nè đói bụng rồi nè ăn ở nhà hàng tài trợ nè <laughs> mời lên món ăn dạ, à. à. thanh đạm ha rất là ngon mời hai bạn chúng ta hãy thưởng thức thử món cà ri nhật bản này ha đây là một món ăn rất là phổ biến rất là nhiều người yêu thích thêm đích ở bên nhật bản luôn á vừa ăn vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau một chút xíu nữa chị tường sẽ quay lại để cho hai bạn được tự do thoải mái tâm sự nha rồi chúc hai bạn ngon miệng em mời anh nha chị. mời em cà ri không chỉ nổi tiếng ở à, ấn độ đâu đúng không cà ri còn nổi tiếng ở nhật nữa quán này là quán nhật thì nó là rất là nổi tiếng mà lần đầu tiên nó à, mở một nhà hàng ở việt nam em ăn thấy sao em thấy cũng hợp nói chung là thường á thì món cà ri thì hơi khó ăn nhưng mình thấy là cái này nó khá là dễ ăn thì uh, ờ, năm trong năm nay á anh đã đi du lịch nước nào chưa anh hoặc là đi du lịch tỉnh nào chưa ạ nơi anh thích nhất là đà lạt à, nó giống em á em cũng thích đà lạt anh thích đà lạt vì sao anh vì nó yên bình không khí thì quá tuyệt vời ừ. anh thích rừng hơn là biển ừ. nên là em ở gia lai đó thì <laughs> <laughs> em ở gia lai vào đâu em ở gia lai là em khúc anh biết khúc biển hồ không nó biển sẽ hồ cách à? ừ, dạ đúng rồi nó sẽ cách biển hồ khoảng đâu đó là hai chục cây à, định hướng nghề nghiệp về anh thì sao anh vậy anh vừa học xong ờ, thạc sĩ kinh tế trước đây của anh công việc của anh đơn thuần là làm kỹ thuật thôi làm ừ. sản xuất trong nhà máy dạ ra kinh kinh doanh ừ. muốn nhảy sang một lĩnh vực mới ừ. thử thách bản thân à, em lần đầu tiên giống như anh nói không, thì không đợi... nói cái câu mà ngoài mong đợi mà em muốn giống như đây là thật lòng mà đúng không nói thật lòng mà, đi ngoài, ngoài mong đợi chứ chắc là thật lòng ngoài mong đợi có thể nha. là nó chưa có ổn bằng kiểu kiểu vậy đó ừ ấn tượng ấn tượng Rồi game show cũng được rồi ha Cũng lắng nghe được nhau trò chuyện nhau khá nhiều rồi à, Chị Tường nghĩ là hai bạn hãy nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận chúng ta suy nghĩ lại suy gẫm lại về cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ để xem động lại trong tay những gì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm rồi suy nghĩ thật kỹ rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé bấm nút là hẹn hò một hai ba rồi mời hai bạn